mẹ nhưng em có một đàn con khi chưa sinh con bao người gọi em là mẹ sao mà yêu thế em nâng những bút biết mấy yêu thương mà sao yêu thế nghe mơ từng ngày nào em bên mái trường mầm non bên bao thương yêu sớm chiều từng con gọi mẹ sao mà yêu thế bao nhiêu ánh mắt sẽ trôi yêu cả con là mẹ nhưng em có một đàn con khi chưa sinh con bao người gọi em là mẹ sao mà yêu thế em nâng thanh thành ngân mãi